Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả em ơi Lần này thì uh, sau khi ép xong bao tay xuống tinh Thì uh, Khả ép phán sáng cái cái đao này nè, đao bằng sắt nè Đao bằng sắt mắt đọt bữa lâu nay cũng nem động có xài á Không, tạo lại nước chính nè À, trời ơi, anh em bảo tạo lại cái bàn để ép phát sáng ra họ Ở server này không có đâu anh em ơi Rồi Khả, ok, Khả theo anh em đi Rồi, Khả lắp một ác cho anh em xem tạo ạc khác đúng không đúng anh em muốn tạo ạc mới ok nói chung nhiều anh em cứ cho bí kíp này nọ tạo ạc mới này nọ ok khải thì khải màu gì cũng được anh em ơi anh em thì bảo thích màu đỏ thì server này không bao giờ phát sáng ra màu đỏ bảo định anh em bảo đảm anh em luôn ở với server cũ anh em server cũ mới có tồn lại những cây phát sáng màu đỏ thôi còn cái bàn anh em chỗ nào anh em còn cái bàn anh em chỗ nào để cho phái anh em ơi anh em chỗ nào vậy anh em là bảo vô cái ban nữa mới ghê chứ ok anh em thích thì tôi chiều Yo. 2 nghìn xu à ok Hình nhớ ba nghìn dạng ba nghìn xu này không nhớ đó Không nhớ đâu Sẽ ban đâu ta Ai? Đó anh em là bảo gia nhập cái ban phát sáng ra màu đỏ <laughs> Ok chiều anh em thôi Ba nghìn xu à Ok thì ba nghìn xu nói thêm xô thôi ok tương dương trung tâm ok giờ nam ừ, ờ, khải thích xanh chính thôi anh em thích thì ok <coughs> cái đau thử nè phát sáng nhau đẹp anh em ơi <coughs> ba nghìn dạng ba nghìn xu đó không nhớ <coughs> ba nghìn tự tin một cái đau năm này đâu thấy là bơ ca ngồi vậy nè còn bơ trong bơ ca trong thì khải mang đầu ờ, hợp kim bơ ca trong sẽ mang đầu hợp kim ok phát sáng ờ, đâu rồi ta muốn phát sáng vũ khí để xem rằng ba nghìn xu năm đá phát sáng lục lam điện tử ok vô nhà nam chỉ cần cái gì à à bỏ vô luôn bỏ vô luôn bỏ vô luôn ta mua sáu một khí rồi đỏ nè xanh nè xanh nè là một đá phát sáu nè một nè <clears throat> hai hai bốn năm ba nghìn xu một hai ba bốn sáu ok chưa đây nè em ơi coi thử thời bao giờ nha nam chưa biết nha nam giờ đồng ý thì mới biết được nha mọi người 3.000 xu 1.000 vạn ba màu thủy tinh sáng thành công đó giờ không biết màu gì luôn giờ đưa bạc chính mang mới biết được màu chính mang mới biết được giờ thì vẫn chưa biết màu gì nha nam rồi qua bên kia mang vô thử biết màu gì giờ liền <coughs> thải màu gì cũng được sao cũng được nè cứ có sáng sáng xíu xíu là được tại cái đang hồi kim thì khả năng đã phát sáng hồi màu tím rồi màu gì đấy dạ màu xanh màu xanh hờ mọc anh em à rồi ok à, hiện tại vừa rồi phát sáng nó được màu xanh nha anh đó rồi ok khả ra bên kia phủ bàn đó bờ ca ngồi thì mang đao này luôn bờ ca tống kim sẽ mang đao này nha anh ơi quên lá tiền này bên kia này đỡ còn hai cái dạng lá nữa ở giao dịch tiền đó quên quên quên quên một xanh nha anh em được ra một xanh nha anh em màu gì cũng được khá thì màu gì cũng được nãy nó không hiện tưởng không ra màu gì mới ghê chứ màu xanh là đẹp rồi đấy nhìn bằng ok đấy màu đỏ chỉ server cũ thôi em ơi màu đỏ chỉ server cũ thôi đúng rồi này thì một trăm phần trăm ở <laughs> ờ, cái băng nữa không không được đâu cái nói là server này không bao giờ ra màu đỏ được server này hồi trước là đa số là tím như xanh vàng đó ba màu đó rồi ra phụ này mình cần có bot biết rồi đánh chơi nè xong đồ giờ là quất nhau thôi anh em đang xem video đừng quên cho Khả một like đăng ký kênh ủng hộ nha nam cảm ơn anh em đã theo dõi video rất nhiều nha giờ Khả đang gì bàn ấy hình như hết may mắn rồi sao em ờ, em ơi bạn quốc mấy boss này cắn cắn cắn xoáy như tào đây em em muốn báo ông ra nãy em với phát sáng cái đau má ra một xanh ờ, ờ. cãi lên nhanh bật vô bàn tay luôn cãi vớt sắp chết rồi ok anh ơi đá bớt nha sắp chết rồi đó có ờ, chết đừng được gì đâu Thôi tôi để để slot cho người khác anh đứng anh Chạy đâu cũng sâu Còn một slot anh Tắt tắt tắt PT anh PT người khác Làm đi con uh, con gì luôn đi lành con uh, gì đó vô kỵ đi cho nó đam luôn cái lẽ. Đó ừ, đi Quý đồn máu quýnh kia mới được Đâu sao nó quại anh em à Cái vô kỵ đi lành á cụ gọi là không cho chó ra đường cuối à, tiền kìa là gì này nhờ nè chắc vừa rút ra mua máu tí mình đứng tiền giật rồi nó thoát bên kia đâu kìa nó nó nó chạy được một thằng vào đây đây đây em thằng nào vợ lâm lúa bảo lương thấy phí chạy bố mày á chết chưa nó chết rồi anh nó chết rồi mua máu ra tép mấy bác luôn nè đây à, đây đây đổ máu đổ màu đổ màu cái đó kìa em đầu nam nuốt nó cho vào chuyển chuyển chuyển bát ti đi chuyển chuyển bát ti đi chuyển bát ti đi chuyển cây chuyển cây chuyển cây chuyển cây khác màu kìa đâu đâu đâu sao nó để đừng đánh ban là được ban đâu bị đánh đâu đúng rồi đánh đánh băng gai đánh băng ngáo nó đâu nó đâu chưa nhìn đây chung đúng chồng quá trời kìa chắc đánh băng ngáo rồi chuyện gì con nói vô bạc đi anh lên lên chưa Vô vô kìa Con đi để em đam luôn Mình đang trong đấy Đó, đó, đó, nó Con sâu, con sâu tao giết, tao giết mà luôn Đậu xanh mày Tao nước mà luôn Còn hai bạc đi kìa, còn hai bạc đi Đi gì là party chuyển, chuyển auto chuyển nhanh được Rồi, thứ lắm mình bơ cái hai, chém hai đao chết thằng Vô vô anh Ok Giờ vô không không đồ sát được rồi Vô cậy đông thái à, vô rồi vô rồi nó ra đấy rồi đó em vừa thấy nó đó kiếm chưa à có món mà thấy mẹ đi cũng quần từ từ từ từ từ thống kê bắt nào thống kê bắt nào không thấy không thấy không thấy không thấy không thấy đó cái này nè đâu đó đâu ờ, ờ. không thấy này không thấy bác nào đó không thấy nó không thấy nó không thấy nó đồ màu thôi nó chạy mẹ ở trong thằng đồ màu đồ màu đồ màu đồ đồ màu đồ màu thì tơ mất rồi mất tơ tê em được em em em bỏ cái áo tơ tơ đi chuyển chuyển chuyển chuyển kia luôn kìa ờ, chuyển cây đổi màu chuyển cây luôn em ơi chuyển cây cho ai khác là được chuyển cây liên tục đi ở đông phương ừ lành như đông phương suy nghĩ vấn đề đó này đổi cây liên tục là được đã xâm chết kê cái thống kê cái điểm bác một bác một có một nha dạ. đúng đúng có nha có nó trong đó nha có cánh đen nha trong đu trong đu đây nè nó trong trong trong, trong nè đúng rồi đi nó đang đang, đang đi vô nè cánh đen thấy không nó chết nó phù nó phù nó phù hay sao nó phù sao nó không phù được đâu nó còn sống nha nó còn sống nha nó còn sống nha nó còn sống nha chuyển màu chuyển màu chuyển kìa anh em nó bóng đứng nè cầm cầm ờ, chịu rồi ông nào thôi bỏ motor đi bỏ cái motor đi đừng ông nào cầm cái phi là ông phải chuyển liên tục đi bỏ bỏ tay luôn đi bây giờ anh em đánh hết luôn đi bác vô chúng tôi tao giết mày luôn rồi nó nát nó chết rồi nha lại đi rồi đỡ ra đây mình chọn luôn cho đủ xanh mà vô đây vô đây đây là đi làm đây chỉ cần cái đội party đánh đánh bot là đủ ăn nó bảo là chỉ cần anh anh anh anh ý anh xử lý thôi chứ bây giờ mà cả bang đánh rồi tí nữa thì tí nữa là một mình thằng lành đi gom tao lầm mà luôn đâu ra đây ông già dạ cái này mày vô đây giết mà tại chỗ luôn anh ơi em đâu rồi nếu ta chui trong cái bot nó đánh làm vẫn ra làm việc má nó chó này. cái này anh này này nè xong đó không làm mà đời có ăn gì có ăn cứt Anh đồ bôi ở đường môn tụi lấy mà đường môn khả tụi lấy mà nè cái này kìa này kìa lên nè ông già cánh đen lên chỉnh nếu tôi phù đồ bị mình bk 10 chắc luôn á nè nè 76 bh 1 ra 95 vô bạc ti kìa không anh khỏi em khó bạc ti đây em đứng qua em canh khó bạc ti đây em không bạc tay đây để, em em em em tại em đứng ở chỗ cạnh bao tát đấy ừ rồi nó vô đây con vương tá sắp chết kìa nó vô bằng niềm tin dừng lại đi dừng lại đi đấy à. ờ, đúng rồi em đúng đấy em vẫn ăn cái năm năm vô rồi chạy ra con sâu mày chạy ra con sâu chạy ra con sâu bây giờ làm cái gì đâu để cho anh thả cho nhanh mười giấy đúng không à ờ, lượm cái chai ngon được anh em đồ lực tay 11k dạ. quá khép đâu rồi không thấy lành đấy à ép xong bao đây bao nhiêu có tay 223 dạ. à, anh ơi. Dạ, đồ, cộng lon có chắc khởi luôn. Ở đâu? Mới chuyển thì luôn hả? À? Có rồi bán luôn. Anh đứng đâu vậy? Anh ơi. Ngon dữ ta. Hôm trước thì cắn cuốn thiếu lâm rồi bỏ không rồi nè, giờ mua tiếp con luôn cắn luôn. Đâu, em bao tay qua. Hai cớp mà ngoan rồi. Ừ anh má còn ngược lên ba ngược lên nè à, em ăn luôn không lên nói chung là được rồi tầm này ban chủ ban chủ có cái đánh thống kim như này em rồi đánh thiếu lâm chán quá nãy nãy có tiếng nói rồi đúng không? Ờ, lần tiếng nói thì thế giới rồi tông tốt tông kim cho mấy hôm em bảo sao Khải lâu quá không thấy đánh tông kim buồn quá, thiệt buồn dở sơ luôn. Từ... vô Ok ok. Từ khi cầm thiếu lâm rồi không đánh một trận tống kim là ra hồn luôn. Toàn linh. Chết li À, bó sắp chết, ok bảo đảm thêm có thêm rương vì người quá cao mà cái đồng đỏ xe một cũ nè đồng đỏ xe một cũ cái này nó cứ báo đủ ba sao nó vẫn ăn kìa ừ, sao đấy nữa đậu xanh đậu với tôi bỏ tôi đây đậu xanh nó vẫn ăn trời nãy nó nó phù mà nó phù đậu tao, tao bảo rồi để ừ. auto cứu sát đi mày bảo tôi bảo tôi mày cứ đứng ở trong này phát là ra nó tự báo báo khi sát mà mày hình như không để auto ấy thì nó sẽ không báo báo đó dạ phải con thiên lâm này đổi đổi không thấy đậu đứng này không thấy ta đổi kia kìa đổi đổi kia kìa ờ, rồi đã danh rồi đó đổi đổi cho anh à ừ hai người đổi quá lâu đổi liên tục á dạ, dạ, vô ban quýnh mẹ đi ừ thả vô ban quýnh rồi sướng hơn ờ thôi lại setup rồi cứ setup đi chỉ có một thằng mà anh em tự nó không được phải kéo thằng anh em cũng sợ rồi thôi ừ. nãy giờ bên này là độ khanh ờ. nước nãy giờ bơ cặp bảy một con bơ cặp ba này bơ cặp bốn này đó quất hết rồi bơ cặp hai này đúng rồi con thằng mà ờ. không ừ. do anh em bơ tơ á đừng có bơ tơ đánh thoải mái đi đừng bơ tơ nữa là đánh thoải mái là đổi màu giết nó gì đâu cũng bơ tơ được nhưng thằng hai thằng thằng cún nó thằng khu thằng khu cún ra mày đánh nó chạy ra mà nó mày không nó không báo kill sát nên là thế nào anh là báo kill sát mà cái quân thiếu nông này auto nó kiểu như là tên cái chỗ nó về thành nên ra nè trương tam phong đổi trương tam phong đổi đổi đổi kia kìa à đúng rồi là cứ nên là nó đã à, đúng rồi đấy mày phải để thế auto kill sát đâu lúc nãy nhà kiểu như là nó có cái dòng kiểu như về thành chi nó trị peta chín